There was an idea to bring together a group of remarkable people. Snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. thầy cô giáo thêm sức khỏe để dạy dỗ cho các em những lớp học sinh tiếp bước vào đời trở thành con người có ích cho xã hội có tài có sức xây dựng đất nước ở ờ, các chân năm mới chúng con muốn cảm ơn con xin là cha mẹ đã dành cho chúng con cảm ơn cha mẹ đã vất vả để chăm sóc và nuôi dưỡng chúng con lên người và hy vọng ba mẹ của mỗi học sinh chúng ta sẽ đều mạnh khỏe hạnh phúc và luôn vui vẻ trong năm mới Đúng rồi.